là nhiều người á các anh chị họ hỏi kiên rằng tại sao mà tôi đã ứng dụng luật hấp dẫn rất nhiều rồi sao nó không ứng nghiệm nó không có hiệu quả có đúng không các anh chị ví dụ như họ nói tôi mong muốn khao khát giàu có thành công kiếm được tiền tỷ tự do tài chính có được một triệu đô thì bắt đầu kiên hỏi họ là vậy anh đã từng giúp ai được điều gì chưa anh đã chia sẻ được điều gì chưa họ bảo chưa khi nào tôi giàu có thì tôi sẽ đi chia sẻ tôi sẽ đi giúp người khác với một cái tư duy như vậy thì người đó sẽ không bao giờ có thể đạt được cái điều mà mình mong muốn đâu các anh chị ạ à. Kim xin thông báo về điều đó tại sao các anh chị tại vì theo luật cân bằng những cái gì mà cho đi thì đó chính là chính xác những cái gì mà mình nhận lại mình mong muốn được cái điều gì thì bắt buộc là mình phải cho đi trước nó hơi giống như là cái luật gọi là năng đoạn kim cương các anh chị ạ mình muốn thành công thì mình phải giúp người khác thành công mình muốn đạt được điều gì thì mình phải giúp người khác đạt được cái điều đó và mình phải cho đi một cái giá trị gì đó giúp đỡ cho người khác thì cái mà mình nhận lại có thể là về tiền tài về thu nhập các anh chị sẽ thấy rằng đây là ai à Bill Gates đúng không anh chị Bill Gates từng là một trong những người giàu có nhất trên thế giới tại vì sao anh chị ông ta có thể điều hành Windows Microsoft công ty chuyên cung cấp các cái ứng dụng các cái giải pháp về phần mềm và nhờ vào công ty Microsoft này thể điều hành Windows thì sao các anh chị ạ à? sẽ giải quyết được rất nhiều công ăn việc làm tăng cái hiệu suất và tiềm năng cho cả thế giới lên một cái tầng mới các anh chị thử nghĩ sao bây giờ nếu như mình làm cái điều giờ gì đó mà mình cứ phải biết bằng tay nó thật không còn bây giờ mình đánh ra máy sau đó copy paste mình gửi cho người khác nhanh gọn lẹ người khác không phải đánh mới làm. hoặc là bảng excel nữa mình tính lương tính gọi là tính doanh thu hoặc tính số liệu gì đó một dòng hai dòng thì được nhưng mà bây giờ thông tin nó tới hàng ngàn dòng hàng chục ngàn dòng phải trả lương phải là tính gọi là KPI cho rất nhiều người trong công ty thì sao anh chị ạ à? thì nhờ vào cái file Excel nhờ vào cái phần mềm Excel thì giải quyết cho chúng ta về điều đó hoặc là hàng loạt những cái vấn đề khác những cái phần mềm khác các cái application đó những cái ứng dụng khác những cái phần mềm software này kia đều được sử dụng trên cái hệ điều hành và cái công của Bill Gates rất lớn nhờ đó ông ta đã thu về rất nhiều tiền khi bạn giúp một người thì bạn sẽ có tiền nhưng giúp được nhiều người thì bạn sẽ có rất nhiều tiền rồi đây là ai à Mark Zuckerberg là một trong người chủ của Facebook mạng xã hội số 1 tại thế giới luôn thì sao các anh chị anh ta đã giải quyết được vấn đề thông tin liên lạc kết nối được rất nhiều người trên toàn thế giới người ở đây có thể kết nối với người ở nửa vòng trái đất kia và nhờ vào cái gì ạ à? sự đóng góp cái giá trị của của Facebook nên Mark Zuckerberg đã trở thành tỷ phú một người rất giàu có còn ở Việt Nam của chúng ta thì sao các anh chị đây là bác Phạm Nhật Vượng bác Phạm Nhật Vượng là người đã tạo ra rất nhiều cái giá trị về bất động sản rồi về vui chơi giải trí về công ăn việc làm giải quyết cho hàng chục ngàn người ngoài kia họ có thêm công ăn việc làm tạo thêm giá trị cho xã hội rất nhiều thì đổi lại thì sao các anh chị đổi lại giúp cho được nhiều người trao đi càng nhiều giá trị quy mô càng lớn thì sao các anh chị lại thu về nhiều thu nhập tiền bạc và sự giàu có do đó cái luật cân bằng là gì các anh chị là nếu như các anh chị mong muốn điều gì thì hãy cho đi trước hãy chia sẻ đi trước muốn là người dẫn đầu trong một cái thị trường nhất nào đó thì bạn phải là người cho đi nhiều nhất trong cái thị trường đó ok không các anh chị rất nhiều người kiếm tiền từ tiktok và kênh youtube nhưng họ phải là người cho đi trước cho đi tiền thú vị trước cho đi kiến thức trước phải cho đi hoàn toàn miễn phí trước rồi sau đó họ mới được nhận lại các anh chị đã hiểu được cái quy luật cân bằng chưa nếu mình không hiểu thì suốt ngày mình sẽ làm sao hả các anh chị há miệng chờ xung đột, ứng dụng là hấp dẫn nhưng không bao giờ nó linh nghiệm tại vì sao anh chị mình chưa đọc kèm cái luật cân bằng này vào ok không các anh chị